Chào các bạn Chúng tôi đang có mặt tại à, vườn khu à, vải nổi tiếng của Thanh Hà, Hải Dương à, Trên cái vườn vải của nhà ông Trần Trung Tâm là giám đốc của hợp tác xã của thôn Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở thôn Thành Thư. Ờ, thôn ờ, Tráng Liệt, Tráng Liệt xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Và ở đây với ờ, diện tích là tổng số là bao nhiêu? mẫu 2. Một mẫu 2. Và với giống vải là giống vải ờ, giống vải thiều muộn, vải, vải thiều, chín muộn và à, với cây vải là đã được bao nhiêu năm tuổi rồi? Vải này thì cho đến bây giờ là được 18 năm tuổi rồi. Ừ. Nhưng mà tính ra tôi đốn thấp nó đi thôi. À, à. Đấy. 18 năm tuổi rồi. Vâng. Và vườn vải tuyết vải như ờ, như cây cây cây vải này là năm ngoái là năng suất là từ 90 đến 100 kg. Vâng. Thế nhưng mà mức độ ừ, khi mà sử dụng cái phân bón Silic Tân Phát Bắc Can này là năm nay là phải từ tạ ba đến một tạ rưỡi cũng đều như thế này vâng. vì nó hoa nó đều như thế này có hoa nó mập nó lại lại lại, lại, lại dài vâng. Đấy. quy trình thế mà muốn... cái tỷ lệ hoa cái là năm nay là có 90 phần trăm 90 phần trăm hoa đực là chỉ 10 phần trăm à. đấy vâng. Ừ, mức độ như thế này là uh, ờ, nhưng như mọi khi mà nó sai như này là chúng tôi cũng rất lo vâng. lo vì là nếu do là cây nó yếu à. lá nó yếu Vâng. thì nó đã không đảm bảo để nuôi ờ, nuôi cho quả vâng. thế thì năm nay tôi cảm nhận tức là là khi mà sử dụng cái phân bón Chinic ờ, Tân Pháp Bắc Giang này thì cái lá nó to nó dày mà nó nó xanh lên này Phải thì là nó sẽ đủ khả năng để nó, nó nuôi được cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái hàng ngũ quả thai như thế này à. đấy vâng. À. Thì theo ông nhận xét là à, với cái vải à, dùng Chinic Tân Pháp thì à, ông nhận xét là cái hoa nó như nào Ờ, như những năm chúng, chúng tôi đây thì trồng vải là nó nhiều năm rồi. Thế thì ờ, các năm trước thì chúng tôi đa số là sử dụng cái nân em ờ, là PK độc châu. Vâng. Thế rồi là đạm chắn phú mỹ. Vâng. Thế và đồng thời là như giai đoạn đầu là chúng tôi dùng cái loại nân nâm thao phú thọ. Vâng. Thế thì qua các cái năm sử dụng uh, các loại phân cái trên thì vâng. uh, cây nào cũng rất như là đẹp vâng. thế nhưng mà uh, so với lại năm uh, năm nay là uh, chúng tôi sẽ sử dụng ừ. phân uh, bón Tinic uh, Tân Phát Bắc Cạn vâng. thì uh, khi mà uh, bắt đầu là thu hoạch xong đấy thu hoạch xong cái năm vụ vải năm 2022 vâng. thì chúng tôi bắt đầu mới bấm Ờ, tỉa ờ, những cái cành tăm cành chiếc trên cây vải vâng. thế sau đó thì ờ, chúng tôi làm cỏ sạch sẽ bên dưới thì xong cái tôi sử dụng là tôi bón phân uh, Sinic Tân Phát này thế vâng. thì uh, như mức cái cây uh, cây vải 10 uh, 10, 15 năm tuổi này vâng. thì uh, tôi bón là 0,5 kg 0,5 kg 0,5 vâng. 0,5 kg vâng. trên một cây này. Vâng. Ừ. Trên cái loại này, loại phân này. Loại phân Chinic vâng. tân khác này. này. Cái loại 5 Đấy. cân này. 5 là mình bón vào. Vâng, 0,5 vâng. kg trên một gốc. 0,5 kg. Vâng. Đấy thì ờ, vâng. uh, tôi tôi Kết không... hợp ờ, bón với NPK là bao nhiêu? Uh, ừ, NPK thì tôi bón là chỉ ừ, từ một nạng đến một nạng rưỡi. Vâng. Đấy, là, là, là, là kết hợp vào. Vâng. Đấy thế thì uh, nhưng mà Ờ, tôi thì tôi không không, không tưới cái, cái ờ, đằng này. Vâng. Phương pháp là tôi không tưới vâng. mà là tôi bơm nước um, cho nó ẩm hôm trước. Vâng. Thế xong đầu là đến hôm sau là tôi mới rắc. Mình bơm nước quanh tán để cho nó tôi ẩm. bơm tôi tưới hết lượt này. Vâng. Bơm tưới hết lượt này. Vâng. Thế xong rồi cái đằng này tôi cho ra chậu. Vâng. Tôi cho ra chậu thì thì tôi cứ đi tôi rắc đều xung quanh rồi. Cách cách gốc này ra gốc vải này ra là 80 phân 80 phân thế tôi tôi cứ dắt vòng vòng quanh, quanh. đấy vâng. cùng với NPK một loại cùng rưỡi. với lại NPK vâng. một loại vâng. thế thì sau một thời gian coi là uh, không không lâu vâng. thì tôi quan sát tôi thấy là cái lá cái lá xanh hơn xanh hơn dày hơn dày hơn dày hơn to hơn vâng, to hơn đấy đấy là về cái ừ, quan sát Ờ, sau khi mà sau thu hoạch và chăm bón cái cái cái, phân Sinic ờ, Tân Phát này. Vâng. Đấy. Thế và đồng thời là khi mà bắt đầu là lọc uh, vải bắt đầu ra mà uh, bắt đầu nhú hại còn đỏ đỏ đấy. Vâng. Thì tôi phun luôn cái cái, cái, cái đằng phân bón Sinic Tân Phát bắp Trang này là đằng uh, pha ra nước. Vâng. Một gói này là uh, gói, gói này là bao nhiêu? Gói này 300 gram ạ. 300 gram. 300 gram. quái này 300 gram. Vâng. Gói ờ. này 300 gram thì tôi pha ra làm 60 lít nước. 60 lít ờ. nước. 60 lít nước. Vâng. Thì tức là bình bình bơm của chúng tôi là qua 18 đến 20 lít. Vâng. Thì tôi làm 3 bình. 3 ừ. bình. 3 bình. 3 bình. Thì vâng. tôi phun phun đều. Vâng. Đấy, phun đều. Ừ. Cái cái cái đằng này mà khi mà uh, pha vào nước thì trong vòng từ 5 đến 7 phút vâng. là sẽ tan hết vâng. là tan hết thì bắt đầu tôi cho vào bình tôi khuấy đều đi thế là vâng. thời là phun vâng. phun thế thì phun được ừ. cho bao nhiêu cây ạ phun thì một bình ờ, ờ, nếu như một bình thì tôi phun kỹ cả mặt dưới lá lần lần bên trên thì nó chỉ được dăm bảy cây thôi à, rồi đấy, thế thì ba bình này nó được khoảng 15 hai hai chục cây 15 đến 15 20 15 đến 20 cây vâng. Ừ. nếu như một gói này như thế là phun một lượt vâng. thì được từ 15 đến 20 cây vâng đấy và ông đã phun được 15 lần tôi thì thực ra là cái đằng này là nếu tôi phun cái đằng đằng ấy này thì tôi phun được hai lần hai lần hai lần Vâng. Thế còn bón này thì tôi mới bón được một lần. Một lần. Ừ. Vâng. Bón lần là lúc sau thu hoạch. Vâng. Đấy, thế còn à, còn phun thì vào giai đoạn nào? Còn phun thì tôi phun khi mà bắt đầu ra ra lộc. Vâng. cây bắt đầu là nhú nhú lộc. Nhú lộc. Thì tôi kết hợp tôi phun cả thuốc sâu. Vâng. Thuốc sâu ăn lá đấy, bắt đầu và cái cái, cái phân silic tân phát ra à? này. Vâng. Đấy. Thế thì ờ, qua quá trình sử dụng ờ, xong khoảng độ 10 năm này vâng. là đã thấy đã có cho cái, cái kết quả rõ ràng vâng. là cái lá vải nó xanh hơn vâng. nó to hơn và dày hơn vâng. đấy trồng cây nó khỏe hẳn khỏe hẳn đấy đúng cái mầm này ra của phân cái này cái này 50 phân về 50 phân các bạn 50 phân ừ. 50 phân nên nó ra từ thân thôi đấy. đây Đùa này. này vâng đấy cái này nó phải gần 50 phân năm gần 50 phân gần 50 phân đấy, đấy nó dài như này cơ mà đấy. đấy ra từ thân nhé thế còn mà... Vâng. chỗ này đây vâng đây đâu ạ đây chỗ này đây các bạn cái mầm ra rất nhiều đây đấy. đây đây, đây, đây. ra trong thân đây đây đấy đây đấy người đây đấy đấy chỗ này của nó phải gần 50 phân cái cành 50 phân cành mầm này của nó 50 phân, phân đấy 50 vâng, phân 50 phân đấy 50 à, phân đúng rồi 50 phân đấy các bạn và mà nếu, nếu mà như... cành à, mà chồi hoa như dài dài như thế này thì sau này vải thì chắc là bông được nhiều lắm nhỉ một chùm được nhiều lắm nó dài này thì cái cái lượng quả nó nó nhiều cành nó sẽ nhiều hơn và vâng. năng suất và... Vâng. hơn là đương nhiên và à. lúc đó thì cái cành vải nó ra nó một cái cành như này mà nó nhiều quả quá thì nó chịu xuống nó phải gần quét đất luôn khi khi mà khi mà quả nó lớn dần lên thì cái cành này nó cũng lại tương to to dần lên đúng rồi đấy, nó to tương ứng lên thì ừ, thì nó mới đảm bảo để để để nó nuôi được quả và nó nó giữ được cái quả nó, nó, nó, đỡ gãy đúng cành gãy thế nên vâng. là quả to thì cái cành này đương nhiên là đã mập vâng. khi mà cái lúc thu hoạch nhá thu hoạch nhá thì cái cành này đó cành này nó là to. nó à? phải to gần bằng ngón tay này đúng rồi thì nó đấy mới, nó phải to nó mới đỡ được thì nó mới giữ nó được một cái chùm mà. vài chục quả ở trên một chùm tôi nói nhá như mức độ chùm này nhá vâng. từ 25 đến 30 quả lúc to thì là hàng cân vải vâng đúng rồi một kg thế một thì kg. Nó, nó phải giữ được ừ, thân cả nhà nó phải to phát triển cân cân đối vâng đấy, vâng. đấy. Vâng. như thế này thì những cái vườn vải vải cổ những cái cây vải cổ những cây vải mà lâu năm khoảng ba bốn chục năm mà dùng cái phân silic này thì nó đảm bảo là nó sẽ uh, nó vẫn sai hoa đậu quả và nó sẽ cho ra lộc mầm ra từ thân này rất nhiều vẫn ra rất tốt nhưng mà uh, cái trên thân này nó còn những cái uh, rêu rêu lấm mốc như này hoặc là những cái bị lão hóa này thì uh, mong rằng tới đây ông dùng cái simic tân phát loại túi 300g anh ông phun trực tiếp vào đây phun trực tiếp vào vào vào thân và phun đẫm đìa vào thân này vâng. phun cả vào hoa vào à, ờ, khi mà nó đậu quả xong đấy thì mình ờ, đậu quả bằng cái ờ, đầu đũa nhỏ hơn một chút đấy thì mình dùng cái túi xinic loại 300g pha với tỷ lệ 60 lít nước mình phun trực tiếp vào thân này phun phun quanh tán nếu phun như cả, mình phun cả thân thân lá quả luôn cả, thân lá quả thân lá thân quả quả ừ. và gốc nếu như ta không sử dụng túi 5 cân thì phun cả vào gốc nữa ừ. thì cái việc phun này nó làm trẻ hóa cây nó làm cho cây sẽ trẻ hóa lại như cây 18 năm tuổi này nó trẻ chỉ như 8 năm tuổi thôi nó sẽ không bị xì mủ lên nó không bị xù xì trên thân này nó không bị thân thùi váy váy này vẩy vẩy vẩy cốc như này nữa à. đấy và nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ mà hoa ra từ mầm này nhiều hơn đấy thì ờ, ông cứ ờ, thực hiện là làm 3 lần mỗi lần cách nhau một tuần mỗi lần cách nhau một ờ, tuần, cách nhau một tuần. thì mình pha cái uh, những cái cây vải của ông này này trồng ấy tôi thấy là nó ra rất nhiều là cái tầng lớp nhỉ Vâng. Từ trên lên dưới, Đã, dạ, à, dạ, dạ, từ gốc lên ngọn. Từ gốc lên ngọn luôn. À. Người ta bảo là không có gì nhưng mình đây là lên là từ gốc lên ngọn. Đấy thưa các bạn. Đích thần pháp Bắc Giang này nó hòa tuyệt vời luôn. Đấy từ cành trên từ dưới trên nó đều như nhau hết. Đấy, rất nhiều tốt. Vâng. Tỷ lệ ừ, hoa cái thế nào? Tỷ lệ hoa cái năm nay 90%. Hoa được cái bao nhiêu? Hoa được 10%. Vâng. Hoa được nhiều. Các bạn ơi, dùng silicon tân bắc giang cho cây vải tuyệt vời. Các bạn chỉ cần bón 5 lạng Silic loại 5 cân để trên một gốc Và các bạn phun túi 300g Này Từ đầu vụ đến cuối vụ các bạn phun cho khoảng 4-5 lần Tỷ lệ độ quả tuyệt vời tới khoảng 90% Và sẽ cho à, cây vải sinh trưởng khỏe Lá đẹp, quả sai Mã vải lên màu mã đẹp Và chất lượng vải tuyệt vời Hạt thì nhỏ xíu, cùi thì dày Chất lượng vâng. thì đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn. Vâng. Các bạn hãy đến với Sinic Tân Phát của chúng tôi di tích Tân Bát sẽ làm hài lòng các bạn. Hôm dùng phân phân bón thông thường khác nhỉ? Vâng. Đấy, lần là đây dùng phân bón thông thường đấy các bạn này. Hoa nó không có mấy nhỉ? Ngắn. Lá, lá nó bé tí. Lá bé tí mà vâng. vàng nhỉ? Vâng. vâng. Yếu. Lá nó yếu. Vâng. Lá nó vàng yếu đây. Đấy. Mà hoa ít. Hoa ít và cành hoa nó ngắn các bạn này. Hoa như này thì làm sao mà có quả? Trùng không không mà năng suất được. Làm sao mà năng suất được? Đây cái cành này dài nhất đấy. Đấy. Cành này dài nhất thì cũng ờ, chỉ có 20 cm. Bằng nửa hoa kia thôi. Bằng nửa. Nhưng mà cái ờ, hoa này nó thâm này. Hoa này. Hoa nó không được tươi. Hoa không tươi hoa. Và cái cành nó gầy các bạn này, gầy này. Gầy. Đấy. và... Vâng. Đấy, đây là chúng tôi đấu chứng cho các bạn biết là giữa cái vải dùng silic và cái vải không dùng silic thì cái vải dùng không dùng silic thì cái lá của nó này lá nó mỏng này đấy. lá nó vàng mỏng này nó yếu nó rụng này đấy cây thì sơ xác này cây đơn cây sơ xác lá nó vàng này lá vàng này hoa này thưa mật độ hoa rất là thưa và nó thâm hoa nó không được tươi hoa và cây nó cảm giác nó nhìn cây nó buồn buồn nó sâu, cây yếu yếu yếu, yếu. Vâng. so với bên kia thì ông đánh giá nào nếu mà so với đàn bật bên ờ, nhà tôi vừa sử dụng phân bón Silic Tân Pháp thì, thì thì của tôi 10 thì đàn này thì 4 kia 10 đây 4 đây 4 đấy mức độ của tôi được 20 phân không nhiều thì à. có, có, có những cái cánh là 50 phân đúng rồi đây có những cái cành nó chỉ có mấy phân đấy hoa nó đơn đấy. cành nó gầy nó chúng tôi gầy ốm non ốm à, non các bạn lá nó bé mà sâu bệnh nhiều này Sâu bệnh nhiều. Mà tỷ lệ là hoa nào nó không đều hả? Ít hoa. Và nhìn cây nó sơ xác, rất là xấu. Để cho bà con ờ, thưởng thức thấy nó, nó, nó nó, nó có cái, cái, cái kết quả ờ, ờ, rõ rệt thì vâng. bà con tin tưởng và uh, chắc chắn uh, những cái năm tiếp theo là uh, bà con sẽ sử dụng vâng, phân bón phân bón phân vâng. bón vâng ạ dạ. vâng. à. cảm ơn ông dạ. đã tin tưởng vào sản phẩm của công ty chúng tôi và chúng tôi mong muốn rằng lần sau quay trở lại đây thì tất cả diện tích à, vải không chỉ trong xã mình và trong huyện à, thanh hà ứng dụng với phân xịt tân phát để cho cái uh, năng suất chất lượng hiệu quả cao và đặc biệt là giảm cái sâu bệnh giảm cái độc hại cho người dân và để uh, ta lấy lại được cái thương hiệu uh, vải thanh hà xứng đáng với đúng cái tên của nó từ xưa và đến đây thì uh, ông có thể thông cho các bạn biết cái số điện thoại của ông để uh, những cái bạn mà muốn học hỏi về cái kinh nghiệm uh, chăm sóc vải bằng cái phân silic hoặc là người ta muốn uh, sau này muốn đặt mua vải thì liên hệ với số điện thoại nào? Tôi thì uh, uh, số điện thoại là 0977 480 978. Vâng. Đấy là số uh, thứ nhất, thứ hai là 036 760 1465. Vâng. Hai số. Các bạn ơi, những bạn nào trồng vải muốn quan tâm về cái à, phân bón Silic Tân Phát